sữa thơ mẹ nuôi tôi lớn. ơi hà tình mình đường về có nhớ trời chang chang nắng ai quàng áo tơi nao vang ráng chiều biển sông bao năm vòng khúc ruột cho quê mình cao trắng nắng treo love. my nhục là vĩnh hằng